Hello các bạn Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh Ốc TV Mình là Di Heo các bạn Hôm nay mình ờ, mình làm ờ, vô đây mình nấu cháo nấm các bạn Nấu cháo nấm ăn kèm với rau đắng các bạn các bạn đây là dĩa mà bỏ ra mình đã rửa sạch các bạn ra nấm gom nãy mình mặn sạch các bạn nấm gom hành đây là rau thơm mấy bạn đây là giá các bạn đây là rau đắng đó cụ mình nấu cháo ờ, cháo húng nó, nó cháo nấu kèm với rau đắng cũng như các đây đây là cái nồi đất đang nấu cháo này đó nồi đất hiện thoại của hai anh em mình đây anh mình đi nấu cháo này cùng lửa cháy các bạn ơi mình không có cái mấy sắt nào mình sẽ làm cái cái dĩ nướng này mình sẽ làm cái loại để nó đắt lên đó ok các bạn các bạn nấu khoảng 5 phút nó sôi các bạn luôn đi mặn các bạn đó cháo mình đã lên đi mặn các bạn đó. mình sẽ kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa các bạn

có rồi mà Đúng. quá sướng nè dán nóc nè đây giá đủ rồi bỏ miếng giá đây nè ngon các bạn ngon quá đang kèm cái cao đắng rồi

ăn này nó ống lửng vậy ngon quá nóng quá anh em mình quá lâu rồi ngon quá bạn ơi này ăn cháo nóng do nóng là không quá da mồ hôi da mỡ Nóng à Rồi ăn ngon các bạn ơi, chào tạm biệt các bạn nha, không làm mất thời gian các bạn nữa Và anh em mình chào tạm biệt các bạn đây Anh hai anh em mình chiến hết nào này luôn các bạn Quá ngon Rồi thì các bạn hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo Nếu bạn thấy hay bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh anh em các bạn Bye, Bye.